con đường nay thiếu vắng một người không thấy em nữa rồi em lãng quên tình tôi thì thôi rồi đi buồn này còn đâu đây năm tháng chưa phai nhòa hình dung ai bờ môi ai vài câu nói làm sao muốn không đành để mây nó trôi đi rồi em lãng quên tình tôi thì tôi trong lòng này đâu muốn tình lướt qua nhiều thiết tha em về đi bên người ta tay em đưa rồi em lãng quên tình tôi thì thôi xây dòng nước để ai biết trước được ngày mai Nhiều vụ thề mình không thành Mặc em từ anh không thành kém Tự nhiên nhặt cây tiếng thương chiếc lá đã rời một nét theo thời gian Tiền mỗi lương duyên mình chưa kịp trông Đã vô tài phái Mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu còn vào ngày mai Riêng phần anh số phận mình để mong xương Đến sợi tới duyên nên đành đứng đợi chẳng dám đối diện mình trong gương Nhờ bảo xa cách em bước về lại ô sao đời đắng cây tình ơi Ngày em ra đi anh ta thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới nhưng đời đâu như một cơn mơ hóa kia vì ai với sắc tàn Nhắc lại làm chi cho mối lương tình để hóa làm sao đã đứt đoạn Nên thôi cứ về bên đây đi em Anh bên này vẫn vậy thôi Vẫn là thằng nghèo hoàng chân ngon mấy nhưng giờ chỉ duyên đã về trước nhưng chẳng thể toàn sâu Hạnh phúc tuyệt vời nhưng giờ hạ cớ tại sao chỉ còn những niềm đau Giờ nơi ấy em quay về Còn đâu giấc mộng giàu sang Thương đời em ai đâu nào hay tình những kỷ niệm buồn cố gắng sống thế có bao ngàn chuyện cho phần số mình không may gắn liền với hai chữ cơ hàng đứng nhìn người thương mình buông tay mà còn tim đâu đến vô vàng tận chúc cho em được hạnh phúc được như những gì mà em mong ngờ đâu nơi đó chẳng thương em để trở về sau mỗi giấc mộng nhưng tình kia giờ đã chết con tim cảm xúc về một trái xin đừng quên mặt mà bận lòng chi hay để duyên kiếp để tàn phai em đêm đó